chào toàn thể anh em trên màn hình anh em đang xem đây là những cái mẫu kính nhìn xuyên bài mới nhất hiện nay tốt nhất trên thị trường anh em nhé được cơ sở mình vừa nhập ở bên nhật về tại sao tôi gọi là tốt nhất kính này nhìn rất là nét đeo rất là êm mắt không bị chảy nước mắt anh em nhé anh em đeo kính này thì nó vô cùng là đơn giản cực kỳ hiệu quả cao dễ chơi kính này là kính áp tròng anh em đeo con người của mình đây đây là hộp kính khi anh em mở ra này đây là kính của nó đây đây con nén mắt của nó anh em nhé ở trong hộp này anh em đeo vào con mắt mình như kiểu chị em đeo kính à, trang điểm thôi rất là êm không hề hạn mắt và rất là dễ nhìn bài anh em nhé anh em chỉ cần đeo con đen mắt này vào trong mắt mình không ai phát hiện ra là anh em đeo đen mắt cả và anh em đi đánh bài bình thường khi anh em đeo vào thì nó sẽ thành đánh bài ngửa anh em nhé và khi anh em chơi đánh bài của thì anh em thắng 100 phần trăm nên trên thị trường rất nhiều hàng kính nhưng kính của tôi nhập từ bên Nhật về nó là tốt nhất thị trường anh em ơi <clears throat> anh em là cứ ở gần đến kiểm tra kính này cụ thể để xem nó tốt như thế nào đeo trực tiếp để xem nó êm như thế nào anh em nhé kính này thì hiện nay nó đang là cái dụng cụ chơi bài lá bịp đang là dụng cụ đơn giản và hiệu quả tốt nhất anh em giá phải chăng nhất đây là cái dụng cụ hỗ trợ đánh bài để để giúp anh em thắng mọi cuộc chơi đấy mình xin khẳng định đến anh em là cái đây là cái đồ dễ nhất để anh em chơi môn bài lái biệt hiện nay khi đeo kính này thì anh em khi chơi kính này em bắt buộc phải luồn bài vào anh em phải luồn bài từ cơ sở mình làm vào bài đây thì bất cứ bài xanh bài đỏ kim cương bài rồng hay là bài gì là cơ sở mình đều làm hết anh em chưa mỗi bài nào và cơ sở mình làm mẫu bài đấy cho anh em à, bất cứ bài gì là bên mình làm hết bài anh em yên tâm bài đây thì bài hoàn toàn như mắt thường nó hoàn toàn bình thường anh em nhé không phát hiện được còn khi anh em đeo kính vào thì là anh em mới nhìn thấy là nó là bài ngửa anh em nhé ví dụ như là đánh nghiêng mà anh em chơi cái bài kính này anh em nhìn thấy hết bài người ta thì coi như anh em không ai dọa được anh em cả hoặc là ai biết điểm ít là anh em là anh em dọa được hết đây còn cái mốc kính thử này mình đeo thử vào để mình thử luôn cho anh em cái mẫu này nó là cũ rồi anh em nhé nhưng mà nhìn nó vẫn rất nét đấy <coughs> con ca này anh em này nhìn thấy ca này còn ad này anh em này đây con ad này mình quay video nên nhìn nó hơi mờ anh em nhé còn ngoài thực tế nó rất là nét đây con năm này anh em nhìn rõ à, con năm này 5 này Đấy. con 9 này anh em này à, con 6 này con ngửa con 7 này Đấy. để cho anh em biết là xanh chín mình cháo lên này <coughs> mình đọc tiếp cho anh em nhé đây con 8 này anh em nhìn rõ chưa đánh bài ngửa thì anh em coi như mang tiền về nhà này. sao mà thể thua được Đấy, đây con 8 này lật này Đấy. đây con ba này anh em này con bài đấy đây con ờ, đây là con chín anh em nhìn kia chín nó sẽ có dấu ngoặc đây con 10 này anh em dấu cộng là con 10 này đấy chắc cái này là đơn giản mình không phải nói nhiều anh em là cần biết về cái đồ kính này cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại dưới mình màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé mình xin khẳng định một lần nữa là đây là cái mẫu kính tốt nhất trên thị trường đeo cực kỳ êm dễ chơi dễ sử dụng khi đi chơi anh em chỉ cần luồn bài vào anh em đeo kính này vào trong con người của mình là anh em đánh bài ngỏ anh em thắng tuyệt đối mang tiền về nhà đấy ngoài ra mình tất cung cấp tất cả các đồ về cầu bạc bịp sóc đĩa bịp anh em nào cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0957 0342 hoặc là gửi mẫu ảnh bài qua Zalo của mình qua số điện thoại 0987 03 Xin cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em.